có dòng này chromada này Đấy, hình thùng rác đây nghe Đấy. À, ờ, cái này có hai loại cái loại này là khoảng cột của nó khoảng là à, gần 40 cm này đó mình không hiểu cái này kích thước bao nhiêu nhưng còn có loại to nữa đây loại nhỏ Đấy. Liceria Automatic đến tự động ờ, uh, Canada 6 lít à con này 6 lít nhá này, thùng này đựng được 6 lít 6 lít rác <laughs> đây ở đây có những thông số này hoàn toàn tiếng Pháp à Đấy, đúng không đúng không em đây tiếng Pháp đúng không vâng và cái pin của Banggood anh em đều biết là đấy, thì có một cái dòng chữ smart dustbin này đấy, thùng rác thông minh gọi là thùng rác thông minh rồi bây giờ mình sẽ mở ra để xem cái thùng rác thông minh này như nào nhá hồi vãi vẽ trưởng luôn thùng rác cũng mua trên mạng đỡ sao nổi ca thêm ấy wow. đây là thùng rác công nghệ đấy không phải thùng rác thường đâu anh em Đừng đùa thùng rác này nha À, ua, ô, đẹp lại, ơ oh. Mình cứ tưởng màu đen xì cơ Đây là màu xanh à Trong hộp không thấy sách hướng đã sử dụng gì cả à, kim loại hết này, inox hết này Đây có giấy bọc Đã thật thận À, cái lớp xanh này thì đã anh em sẽ bóc ra Đấy, rất là sáng bóng luôn Vâng, là <laughs> thùng rác công nghệ trong thùng rác thời 4.0 đó anh em muốn mua sản phẩm này sẽ để link mua dưới video nhé à, về đấy thùng rác này sáng bóng ai bóc nó cái lớp siêu ra nhỉ xem bóc như thế nào ta à đây bóc dễ thôi đó wow, bóc ra thì mới tinh luôn ôi bong luôn cả lắp ra <laughs> nhưng anh em mua hàng ấy không để ý ấy có họ hoặc những cái lớp siêu lớp dệt bóng ấy không để ý nhưng cứ bảo là bẩn đấy thực ra là nếu mà anh em bóc ra thì sẽ mới đấy à, đây màu xanh được sử dụng rồi đây xem thùng rác thời 4.0 thời công nghệ là à thùng này to nhất rồi 3 lít 4 lít 6 lít vãi chở 6 lít to nhất mà nó còn nhìn trông bé tí này đấy rồi chung à, à khi anh em cho giấy vào thì nó tự phát tự động phát tiếng phát âm thanh gì đó đấy nói chung thì cái cái, à, cái thân của nó ấy, đấy thì không có gì giới thiệu đấy. bên trong đấy, ở đây có những cái quay sắt inox kim loại đấy. trong này thì à, trong này thì à, nó cũng chỉ là một cái lớp thôi tức là cái lớp kim loại này lớp này lớp inox thì phải đấy và có cái viền nhựa ở đây thế thôi chả có gì cả Ờ, kích thước uh, chiều dài khoảng hơn 20 cm đấy. và chiều ngang khoảng gần 20 đấy, 17 18 đấy thế thôi khá là nhỏ nhỉ 6 lít 6 lít là cái thùng to nhất đấy đó Ủa. đói vãi <laughs> mình cái video mình review ờ, miến á Ủa, miến ăn liền này đói vãi <laughs> rồi đang review đây bây giờ mới gần 4 giờ chiều mà nói thế đã à, ủa không tắc nữa xịn xò chứ vâng như vậy là trong này nó có cái gì đấy pin à của chúng ta phải chạy bằng pin gì vậy đấy đây Ủa, 1, 2, 3, 4 vâng lại tốn 4 viên pin rồi pin uh, à, 2A nhá kiểu pin con thỏ anh em rồi và đây là cái lắp đậy của nó cũng thế thôi cũng, uh, bên ngoài thì à, à cái này có hai lớp à đúng rồi lớp trong là lớp nhựa này à, lớp nhựa lớp ngoài là lớp uh, kim loại lớp ngoài lớp nhựa nhựa giả kim loại nha anh em đấy cái này mới là kim loại thật ạ à? đây có cái nắp đấy à đây có cái cảm biến thì phải đấy đèn cảm biến này để chúng ta chắc là khi nào mà di chuyển rác lại gần ấy thì nắp nó sẽ tự động mở lên đấy à, mình di chuyển như này mình cảm cảm tưởng nó có cái motor đấy đấy đúng không? đúng rồi đây cái motor đấy ấn phát này đấy. ấn này gạt nhẹ lên phát nó tự động đẩy lên luôn đấy đây chính là motor như vậy là mình nghĩ cấu tạo của thùng rác lại đơn giản thôi chỉ gồm một cái motor để cảm biến ở đây này cảm biến ánh sáng ấy để che phát thì nó sẽ mở lên bây giờ mình mình sẽ test thử nhá nói thì anh em không hình dung được và công tắc bật tắt này khi anh em không không muốn sử dụng nữa để tiết kiệm pin và vâng. <laughs> thời đại công nghệ cái này mà dùng pin sạc phải tuyệt vời không à nhưng mà dùng pin sạc rồi thì ok ý là mình ý nghĩa là mình dùng pin bên trong luôn ấy đấy chỉ nghĩa là chúng ta sẽ sạc pin ờ, hoặc là cắm điện tiện hơn mỗi lần hết pin lại phải thay cái này nữa đấy đây cho con đi vào test thử luôn xem như nào nào đấy lúc lắp vào thì có tiếng động cơ anh em ạ đây có nghĩa là mình đã bật luôn rồi đấy tắt đi lại bật lên này đấy có tiếng động cơ ui à hai cảm biến đây anh em đấy màu xanh luôn đổi màu xanh luôn đấy màu đỏ à đây mình mình thử cho tay vào nhá <laughs> xịn sò vãi đấy nó tự động đóng luôn à, trong khoảng mấy giây tự động đóng để vào này đấy, bỏ ra đấy được rồi rồi vãi trưởng ờ, nói chung là họ sản xuất thời nay họ sản xuất những cái thiết bị mà làm cho con người dễ bị lười đi lười vận động ấy đấy, không tốt đâu nói chung là anh em ờ, Ờ, không thích công nghệ ờ, như mình ấy và vâng, mình thì sẽ mình thích công nghệ nên mình mua thì anh em xem của anh em mà không thích thì không mua để chúng ta có nhiều tương tác thì ấn chân để đẩy nắp lên hoặc là dùng tay đẩy nắp thôi đây <laughs> xin sò vãi bây giờ mình sẽ vứt rác thử cho anh em xem đây ở đây có như thế cái khung này là anh em cái khung này có nghĩa là mình để để túi ni lông vào trong cái à, thùng rác ấy đấy để anh em à, nó cho, cho nó sạch hơn đấy mỗi lần thì chúng ta chỉ vứt cái túi ni lông đi thôi đây nhá thì à, có hai chế độ một là anh em à, đây ví dụ em muốn vứt cái tờ giấy này đấy chúng ta sẽ như này đó như vậy thứ hai là chúng ta sẽ dùng tay để bấm luôn bấm như này đó đấy thì nó sẽ lập tức nó thao tác nó thực hiện luôn đấy chứ không không cần phải à, không cần phải cảm biến cho gần vào đấy đây, đợi, đậy nắp thì đợi hơi lâu đúng không? Đó, rác đây Đấy Đấy, đợi một lúc bị đóng hoặc là chúng ta ấn phát thì nó sẽ đóng luôn Ấn phát thì nó sẽ mở luôn Đó, có hai cách Rồi, thì uh, theo anh em thì ờ, đội nếu là anh em thì anh em có mua cái thùng rác uh, công nghệ 4.0 được không? Đấy, đối với mình thì tôi mua thôi, mình cũng thấy khá hay, cũng tiện nữa Không cần phải uh, dậm chân này đấy không cần phải uh, gạt